Uống nước lá tế tô theo cách này, tàn nhang bay hết cực nhanh. Tàn nhang sẽ không còn là vấn đề nếu bạn uống nước tế tô theo cách dưới đây. Nguyên nhân gây ra tàn nhang tại nhà Tàn nhang là những đốm màu nâu nhạt hoặc màu nâu đen và chúng có thể xuất hiện ở khắp nơi trên cơ thể, nhưng thường tập trung ở vùng mặt, có khi nằm rải rác thành một vùng. Hiểu rõ nguyên nhân gây tàn nhang sẽ giúp bạn có cách điều trị tàn nhang hiệu quả nhất. Tàn nhang có thể do những nguyên nhân sau gây ra. Do di truyền, Tàn nhang cũng do di chuyển gây ra. Trong họ gần hoặc cha mẹ bị tàn nhang, có thể bạn cũng bị tàn nhang. Với yếu tố di chuyển này, tàn nhang có thể xuất hiện ở nhiều nơi, nhưng đa số là tàn nhang ở mặt, ở ngực. Do tuổi tác, khi tuổi càng cao thì làn da càng trở nên lão hóa, làn da mất đi sự đàn hồi, tế bào da không chứa đủ lượng nước và chất dầu nên dễ sinh ra tàn nhang. Sự tác động của ánh sáng mặt trời và khói bụi, tia UV trong ánh nắng mặt trời là kẻ thù của làn da, làm gia tăng hát sắc tố melanin, khiến tàn nhang lan rộng, đậm màu hơn. Vì vậy, khi điều trị tàn nhang, bạn nên tránh nắng, bảo vệ cho da để hạn chế tác hại của tia UV. Do sử dụng mỹ phẩm Mỹ phẩm là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng tàn nhang ở nhiều chị em.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 Trạch Nám, tàn nhang bảo hành 5 năm. Cũng vì lý do này mà các chuyên gia thẩm mỹ khuyên bạn không nên lạm dụng mỹ phẩm, kem hay thuốc trong điều trị tàn nhang. Chữa tàn nhang bằng trà tía tô Chuẩn bị 500g lá tía tô Cách trị tàn nhang tại nhà như sau Đem phơi khô hoặc sao khô Dùng lá này cho lá tía tô vào ấm nhỏ Tưới qua một ít nước ấm rồi đổ đi Sau đó mới cho lượng nước ấm tương đương với lá khô vào Để khoảng 30 phút vào uống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 Vitamin E vốn được xem như một loại thần dược giúp chị em giữ gìn nhan sắc cũng như duy trì được nét thanh xuân của mình. Việc bổ sung vitamin E hàng ngày sẽ giúp phái đẹp nhanh chóng có được một làn da mịn màng, trắng sáng và căng tràn sức sống. Nhưng sử dụng vitamin E như thế nào để đạt được hiệu quả chăm sóc da một cách tốt nhất thì không phải ai cũng biết. Dưới đây sẽ là những hướng dẫn cụ thể về cách uống và bôi vitamin E để bạn có được làn da như mong muốn. Uống vitamin E đúng cách Vitamin E là một trong những chất nằm trong nhóm vitamin. Nhóm vitamin có tính chất góp phần rất quan trọng trong quá trình giúp cơ thể khỏe mạnh, chống lại sự sản xuất dư thừa từ gốc tự do, chống lại quá trình chết tế bào, kìm hãm quá trình lão hóa da, giúp làn da thêm mịn màng. Ngoài ra còn có nhiều công dụng khác giúp nâng cao sức khỏe của con người. Về cơ bản, có hai loại vitamin E là vitamin E có nguồn gốc tự nhiên và vitamin E có nguồn gốc tổng hợp. Nếu bạn muốn bổ sung vitamin E có nguồn gốc tự nhiên, hãy sử dụng hàng ngày các thực phẩm như lúa mạch, ngô, đậu và các loại quả có dầu như hướng dương, dừa để cơ thể hấp thụ loại vitamin này một cách tốt nhất. Còn sử dụng vitamin E có nguồn gốc tổng hợp thì bạn nên uống một viên một ngày sau bữa ăn sáng khoảng 30 phút. Cứ uống liên tục và đều đặn như vậy trong vòng 3 tháng, sau đó nghỉ khoảng 2 tháng, lại tiếp tục Uống để ngăn ngừa lão hóa da, xóa mở nếp nhăn, loại bỏ nám da một cách tự nhiên và hiệu quả nhất mà không sợ quá liều gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Và khi sử dụng vitamin E, nguồn gốc tổng hợp, hãy lựa chọn những nhà cung cấp đã được Bộ Y tế kiểm định và cấp phép lưu thông trên thị trường để đảm bảo chất lượng sử dụng đạt được tốt nhất. Bôi vitamin E đúng cách Song song với việc uống vitamin E, bạn hãy bôi nó theo cách này để đạt được hiệu quả chăm sóc da như ý. Nguyên liệu cần có một viên vitamin E Cách sử dụng Bước 1 Vệ sinh sạch sẽ khuôn mặt bằng sữa rửa mặt với nước ấm như bình thường Nếu bạn sử dụng mỹ phẩm, hãy dùng nước tẩy trang chuyên dụng để lấy sạch chúng Giúp làn da luôn được thông thoáng Bước 2 Lấy một bát nước nóng pha một níu muối nhỏ, dùng để xông hơi mặt trong vòng từ 3 đến 5 phút. Điều này giúp các mạch máu được lưu thông để việc hấp thụ các dưỡng chất từ vitamin E đạt hiệu quả cao nhất. Bước 3. Sau đó trích lấy phần dịch bên trong viên nang vitamin E, thoa đều lên làn da, đồng thời sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng từ 1 đến 3 phút. Bước 4. Nằm thư giãn thêm 15 phút để làn da hấp thụ dưỡng chất, rồi rửa sạch bằng nước sữa rửa mặt. Bước 5. Cuối cùng, dùng một chiếc khăn thấm nước lạnh lau sạch lại làn da thêm một lần nữa để lấy sạch lớp vitamin E trên da, tránh tình trạng bít tắc lỗ chân lông. Bạn đừng quá lo vì nghĩ không thể rửa sạch dịch vitamin E trên mặt sẽ gây mụn trên da vì chỉ cần lau sạch làn da bằng khăn mặt như bình thường là đã có thể lấy sạch chúng đi rồi. Sử dụng đều đặn từ 2 đến 3 lần một tuần. Chỉ sau một tuần, bạn sẽ thấy làn da dần trở nên trắng sáng, các vết chân chim biến mất, sạm da mờ dần, da từ đó cũng căng bóng và mịn hơn rất nhiều. Bạn vừa xem xong video, cách uống và bôi vitamin E khiến da trắng hồng, bật ba tông chỉ sau một tuần. Hai thìa tinh bột nghệ vĩnh biệt nám tàn nhang, da sần sùi đen kịt lâu năm cũng phải trắng hồng càng mịn. Tinh bột nghệ được biết đến như một thần dược đối với sức khỏe và làm đẹp cho chị em. Nghệ có tác dụng làm cho da mịn màng, rạng rỡ, làm mờ vết thâm, nám, tàn nhang, điều trị mụn, ngăn ngừa lão hóa da. Dầu dừa được biết đến có tác dụng dưỡng ẩm cũng như ngăn ngừa nếp nhăn, trị mụn trứng cá, xóa mờ cuồng thâm dưới mắt, chống nứt nẻ da và tẩy tế bào chết. Việc kết hợp tinh bột nghệ và dầu dừa để dưỡng da sẽ mang đến cho bạn một làn da mịn màng, trắng hồng và luôn căng bóng. Vậy công thức đắp mặt như thế nào cho hiệu quả? Hãy cùng chúng tôi tham khảo nhé! Mặt nạ tinh bột nghệ vàng cộng sữa chua cộng mật ong cộng dầu dừa. Công thức dưới đây phù hợp cho mọi loại da nên các bạn có thể yên tâm sử dụng nhé. Chuẩn bị 1,5 muỗng cà phê tinh bột nghệ vàng, 0,5 muỗng cà phê mật ong nguyên chất, 1,5 muỗng sữa chua không đường dạng sệt để ngăn mát, 1 muỗng cà phê dầu dừa nguyên chất, trộn đều hỗn hợp lại thành dạng sền sệt. Nếu không sử dụng hết, bạn có thể cho vào hũ kín để trong ngăn mát tủ lạnh. Tuy nhiên, chỉ nên bảo quản tối đa một tuần thôi để không làm mất hiệu quả của mặt nạ. Cách đắp mặt nạ Trước khi đắp mặt nạ, bạn có thể rửa hoặc tốt nhất là xông mặt bằng nước ấm để lỗ chân lông mở ra, như vậy thì khả năng hấp thu của da sẽ tốt hơn. Sử dụng cọ đắp mặt, đắp hỗn hợp lên da để 20 đến 25 phút. Bạn không nên để quá lâu nhé, chỉ nên để 20 đến 25 phút thôi. Rửa sạch mặt nạ sau khi đắp bằng nước lạnh. Khi đắp mặt nạ nghệ, thường sẽ có lớp vàng nhẹ bám trên da. Bạn không cần cọ sát mạnh để kỳ cọ lớp vàng đó. Cứ để tự nhiên, sáng ra bạn rửa lại sữa rửa mặt hoặc nước hoa hồng sẽ hết. Nếu bạn có sử dụng thêm loại kem dưỡng da thì vẫn sử dụng bình thường bạn nhé. Lưu ý, thời gian tốt nhất bạn nên đắp mặt nạ là trước lúc đi ngủ vì thời gian này là lúc các tế bào da được tái tạo nhiều nhất, vì thế sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Dầu dừa sẽ tạo cảm giác da nhờn, có nhiều bạn sẽ thấy khó chịu nên bạn có thể dùng sữa rửa mặt sau đó để rửa lại cho sạch bạn nhé. Với công thức trên, bạn sử dụng tuần 3 lần đều đặn để có hiệu quả cao. Ngoài ra bạn có thể uống nước ngày 2 cốc tinh bột nghệ để ngăn ngừa một số bệnh về viêm nhiễm cũng như sở hữu làn da khỏe khoắn từ bên trong. Cách uống và pha chế bạn tham khảo nhé. Tác dụng Sau khi đắp mặt xong, bạn sẽ thấy da mịn màng rõ rệt. Tuy nhiên vì là sản phẩm thiên nhiên nên để thấy được hiệu quả trên làn da, bạn phải kiên trì sử dụng. Thường thì sau 2 đến 3 tuần bạn sẽ thấy được rõ ra sáng hơn, mịn màng căng bóng và mở vết thâm, nám và tàn nhang rõ rệt. Đây là phản hồi của khách khi dùng công thức trên. Đối với các chị em sau sinh, tinh bột nghệ được coi là thần dược, hỗ trợ phục hồi cho phụ nữ sau sinh, chống hậu sản hiệu quả. Các mẹ chỉ cần đắp mặt 2 đến 3 lần một tuần, kết hợp uống tinh bột nghệ đều đặn, một ngày hai lần sẽ phục hồi được nhan sắc, vóc sáng, thon gọn và bồi bổ sức khỏe. Với loại mặt nạ này, bạn sẽ cảm nhận được sự sảng khoái khi đắp lên mặt, nhiều sự mát lạnh của sữa chua, hương thơm dịu nhẹ của dầu dừa cũng như sự mịn màng của tinh bột nghệ. Ngoài ra hỗn hợp trên bạn có thể kết hợp tinh bột nghệ với các phương pháp đơn giản khác để làm đẹp, trắng mịn da từng ngày như sau. Sử dụng tinh bột nghệ cộng bột cà phê cộng dầu dừa Công thức: 3 muỗng cà phê tinh bột nghệ, 3 thìa cà phê xanh nguyên chất, 2 thìa dầu dừa tinh khiết. Công thức trên các bạn có thể dùng để chăm sóc toàn thân, dùng để tẩy tế bào chết cũng như dưỡng ẩm cho da. Tùy vào loại da mà các bạn có thể dùng 2 tuần hoặc 1 tháng một lần. Da mình mỏng nên mình chỉ dùng 1 tháng một lần thôi. Cách làm hết sẹo bằng tinh bột nghệ và dầu dừa. Công thức: 2 thìa tinh bột nghệ, 2 thìa dầu dừa. Cách làm Trộn chúng lại với nhau rồi cho vào tủ lạnh để dùng dần Đây là một cách làm kem liền sẹo từng nghệ khá đơn giản mà không phải ai cũng biết Lưu ý bạn nên đậy nắp cẩn thận khi dùng xong và cất lại vào tủ lạnh để hỗn hợp phát huy công dụng Sử dụng thường xuyên với hỗn hợp này sẽ giúp làn da của bạn mịn màng hơn nhờ dầu dừa Và hơn thế nữa bạn sẽ dần cảm nhận được sự thuyên giảm của những vết sẹo cứ cách một hôm thì bạn có thể bôi hỗn hợp đó lên vùng da bị sẹo Để như vậy trong vòng 15 phút thì rửa lại bằng nước sạch Trước khi bôi kem, bạn nên vệ sinh vùng da bị sẹo sạch sẽ bằng cách rửa sạch và để khô Như vậy cách làm này mới có thể phát huy được tối đa công dụng Ngoài ra còn rất nhiều công thức khác sử dụng bột nghệ kết hợp với các loại nguyên liệu thiên nhiên khác bạn có thể tham khảo để lựa chọn cho mình loại mặt nạ phù hợp.